Xin chào anh em à, Clip này thì à, mình xin giới thiệu với anh em về một cái sản phẩm công nghệ dành cho em anh em trên đợt bài đá à, Xin giới thiệu với anh em đây là một cái áo đổi bài cổ tay à, Anh em đi chơi anh em chỉ mặc cho tôi một cái áo à, khoác này thôi thì thời tiết à, cuối năm ngoài Bắc này rất là lạnh anh em mặc áo khoác thì vừa ấm lại vừa có sản phẩm à, công cụ hỗ trợ anh em chơi bài tuyệt vời luôn thì đi chơi anh em không cần phải lùa bài lùa dụng cụ gì khác cả đấy à, đây là áo sản phẩm áo này dùng bằng pin tiểu đây thì à, tôi cho em xem này đây là pin tiểu em nhá thì anh em lắp cho tôi bốn cục pin tiểu đấy và anh em à, khi chơi thì anh em sẽ hao giá bài đấy giá bài à, trong bộ bài em chơi đấy thì ván à, bài nào điểm số thấp anh em không theo anh em à, hao bài đi thì à, ví dụ anh em lên ván bài điểm số thấp mà cảm giác mình không theo được với người khác thì anh em bỏ như ván bài này tôi có cây 7 cây di và cây 10 tôi xem hao cây di đi động tác đơn giản thôi anh em muốn hao hao cây di thì anh em để trên cùng này trên cùng nhé đó em nhìn chưa rồi anh em à, làm tác hình chữ V như này em nhìn này hình chữ V này thì à, lâu tác nặng bài che bài này là anh em đã đấu thành công ra bài Đấy. thì hiện tại trong bài có cái à, bảy cũ của mình mới đổ trên hao sau khi đấu xong lá bài đó anh em cầm cả hai cây bài còn lại anh em bỏ vào nọc coi như mình bỏ cái bài đi và anh em chờ cơ hội để đổi cái lá vừa giấu được sang một lá bài khác điểm xuống cao hơn đây ví dụ nhé trong trường hợp mình lên được cây à, ba cây quy và cây ca này mình vừa giấu đi cây di thì cây ba rất hợp từ sang cây di để có một căn liêng di quy ca thế động tác rất đơn giản đấy thao tác đơn giản mình vừa nói anh em đấy để chữ V này được, cho cây đổi chữ cùng để chữ V này chỉ cái động tác lặn bài này thôi đấy là em được thành công rất nhanh đấy. anh em nào mà có thể dùng một tay được thì dùng một tay động tác một tay để này đấy nhưng một tay thì nó không đủ hơn chút đấy. thì ờ, theo mình anh em nên dùng hai tay anh em nào chưa quen thì dùng hai tay hai tay làm theo động tác uh, nặn bài à, anh nhìn nhá hai tay đánh bài này chữ về thôi này rất nhẹ nhàng là được thành công sản phẩm này thì anh em à, sử dụng tất cả các bài Đấy, bài chợ anh em đều dùng bình thường không phải là lùa bài vào như giống các công nghệ như là bài kính hay là bài máy thì anh em phải đeo phải đem bài theo nhưng đây là sản phẩm tuổi bài nên anh em không cần thiết phải đem bài theo thì à, cơ sở của tôi ấy là chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm công nghệ về cầu bịp nói chung thì anh em nào mà có nhu cầu về các à, công nghệ à, chơi cầu bịp từ bầu cua tài xỉu sóc đĩa hay là bài lá thì vui lòng hẹn tôi qua số điện thoại 083 0346 0947 chúng tôi là số điện thoại của chúng tôi là 0346 0947 anh em nhé anh em à, cần tư vấn cần tìm hiểu hay là à, cần hỗ trợ về công nghệ nào thì vui lòng hệ tôi qua số điện thoại 0346 0947 tôi liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em có thể lên tận cơ sở chúng tôi để thử hàng hoặc anh em ở xa không được điều đi lại chúng tôi sẽ gửi hàng về cho anh em xin cảm ơn anh em đã nhau tối xin chào anh em